Rồi ok anh em, đây là batch số 13 Thu được những vật phẩm gọi là bán có tiền Thì bỏ qua bên đây, đợi Echelon ra bán nha em Đó Đầu tiên là một cái ngọc bội 540 ống 1 nội lực 80 Bèo lắm cũng được uh, ờ, 2 đến 5 kim 7 tấm kim gì đó tùy buôn bán biết Rồi một cái ngọc bội này khá đẹp luôn nè Dòng 2 sinh lực lực 100 đến 133 Cũng được tầm vài kim Ngọc bội nữ 540 nội lực 86 đó một ngọc bội nữ này cái này ngon nè anh Tùng ơi 17 40 cái này là những người mà chơi giờ đang quyền họ đi theo sách định quắc thì họ sẽ cần cái món này món này chắc cũng được hơn chục kim nếu bán được giá hơn chục kim hoặc là 10 kim quay đầu tầm đó đẹp hàng độc ấy nón thủ lý 20 dòng 1 nè hỏi ngỏ ý thì phi trần có xài nón này không đỡ rẻ phi trần xài cũng được phi trần phi trần đang cần cần cái nón thủ à, đại lương kháng băng 21 sinh lực lực đại lương kháng băng 25 nội lực nên trong cái này đang nghe mì đánh này một cái nón này cũng ok này không họ 17 làm chậm qua làm cho 40 điều sinh lực xấu quá bù là được 11 điểm sinh khí cũng được uh, ờ, 80 sinh lực họ nhận kháng lô 29 này đó đang tìm luôn quá đẹp luôn nhận này cũng hơn 10 kim cho đến chịu rồi tiếp tục một hồi nãy anh tìm một cái, cái ngọc bội nữ không mà không có toàn nam thôi nam ống một một cái hai cái hai cái ngọc bội ống một luôn anh đó mới này bán bù lan được cái tiền ấy. rồi đó ở bắt số 3 này thì thu được những bộ phẩm như vậy nè ừ, ngon còn mấy đồ kia từ đồng trung thôi được hãy cho anh em xem đồ tầm trung rồi ok anh ơi đó. rồi <clears throat> đó, đồ tầm trung này tầm trung thì mấy này là vứt qua còn lo là cho anh em trong ba sinh lực lực chủ yếu kháng không bao nhiêu nhận động lực à, chung trung anh em banh quá cho nhận 520 30 đầy luôn nhập bò cũng vậy mấy đồ thân pháp nó kích giật kích đồ đây là chậm dòng một sinh lực cao chậm dòng một chậm dòng hai nội lực trốn kháng hỏa trốn kháng hỏa 30 đang chúng độc nó mới đồ tầm trung cái này mà trốn 40 là đẹp nè vô đói nè sinh lực cao quá trốn thấp quá sinh lực sinh lực nội lực cho 120 Đó. rồi ngọc bội sinh lực bật tay sida này cầm bón xe đi chanh là khỏi tốn nào luôn bốn phục hồi nội lực thì chị nhận kim sinh lực rồi ok hết rồi em ơi đó nó phải dọn bỏ quá còn lo luôn chặt rừng chẳng sức tầm này chắc hai rương bởi dùng cho anh em mớ đồ giảm bớt giảm bớt lại thật nhiều lắm gần cả rương này không? đánh một hôm mà dư cả rương uh, trang sức để cho anh em trong bang này độ này nữa là lóc ạ <coughs> rồi lúc này anh em xem uh, cái bó đồ xong mình nhớ cho một like ủng hộ chơi em ơi chắc là ộp đi ngủ em ơi